đây cái tủ lạnh mini chỗ này nè các bạn có thấy nó bị mớp méo chưa không đây là lúc mà cầu cầu thủ Messi á thua trận đấu đi vô đây giận tức giận cho nên là đá vô cái tủ cái tủ lạnh này nè Thank you. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Lauren Chi Chi UK. Mình là Kim. Hôm nay à, mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan sân vận động bóng đá Anfield ở Liverpool nha các bạn. Sân vận động Anfield là một sân vận động bóng đá ở Liverpool, Anh Quốc, có sức chứa khoảng 54.000 à, chỗ ngồi. Đây là sân vận động lớn thứ 7 ở Anh, được thành lập năm 1892 Sân ban đầu cũng là sân nhà của đội à, Everton luôn các bạn Từ năm 1884 đến năm 1891 Đây là mình đang đi vào từ cổng chính nè các bạn từ cổng chính đi vào thì các bạn sẽ thấy phòng trưng bày giống như là viện bảo tàng của đội bóng Liverpool đó các bạn phía bên đây là có một cái shop bán đồ quần áo quà lưu niệm in hình à, của đội bóng Liverpool nè các bạn phía trên đây là những cái à, cúp mà đội bóng Liverpool đã thi đấu giành được nè các bạn Hello, xin chào tất cả các bạn à, Hôm nay mình đi à, vào à, Hôm nay mình đi à, tham quan uh, câu lạc bộ bóng đá của Liverpool các bạn Đây, câu lạc bộ bóng đá Anfield ngay sau lưng mình nè Mọi người cùng đi với mình nha đã mua vé ở trên à, mạng rồi các bạn mình mua vé trên website rồi bây giờ mình vô đây mình chỉ check in thôi Thank you. And one for the little one as well. Thank you. Just starting the there you go. Thank you. Yeah. tells you how to move around and how to get to where you need to go and so on and so forth. You're going to go around the corner there, you'll see it's the best way to the khi mình tham quan ở trong đây đó thì ờ, không có giới hạn thời gian mọi người mình muốn uh, tham quan hay là mình muốn đi bao lâu cũng được hết á mình đã tới uh, trên cái ờ, cái tầng cao nhất này nè các bạn hình như là nãy bốn năm tầng gì đó có five floor hơn đấy à mẹ thấy rồi Okay, con ở phía à, xa xa bên kia mọi người thấy không cái đó là sân à, vận động Everton đó mọi người sân à, sân vận động Anfield and sân Everton chỉ cách nhau khoảng có mấy trăm mét thôi mọi người không có xa nhau lắm ở trên đây nhìn thấy xanh xanh rồi đó đó nhìn nhìn cái khung cảnh ở đây là toàn bộ thành phố Liverpool đó các bạn nắm tay mẹ nè đi ra đó té bây giờ <laughs> đây mình đã tới cái sân vận động rồi nè các bạn từ trên ờ, nhìn nhìn xuống nè hôm nay ờ, trời nắng đẹp nha mọi người nhưng mà hơi có gió nó cũng hơi lạnh mình đang ở trên cái ờ, cái tớp cao nhất của sân vận động luôn nè các bạn yeah. Hello, Gigi. mình ở trên đây xong rồi một hồi mình sẽ đi xuống dưới kia cho mọi người xuống dưới đó đó chỗ mọi người đang ra ngoài đó mình sẽ được đi ra ngoài đó nữa nhà người ta đang tưới cỏ nè các bạn ở phía dưới cái à, cái mặt đất đó, ở phía dưới cái nền cỏ đó là có nguyên một cái hệ thống sưởi ấm luôn các bạn vào mùa đông á thì à, cái hệ thống sưởi ấm nó sẽ hoạt động để cho giúp cỏ luôn xanh tốt các bạn và những cái đèn ở ngoài sân đó mọi người thấy không cái đèn nó cũng để cho cỏ ấm sưởi ấm cho cỏ đó các bạn và mọi người à, khi mà có trận đấu thì mọi người đi à, đi vào trong đây xem đá anh cũng đi cái đường của mình luôn đi theo giống như cái hướng của mình đi vậy à. ai mà ở cái tầng thấp thì coi đi cái đường ở dưới bây giờ mình sẽ đi xuống dưới nha các bạn mình sẽ đi dưới xuống đi ra ngoài sân bởi vì mình ở đây là ở trên cái tầng cao nhất rồi đó bây giờ mình sẽ đi xuống dưới bây giờ mình xuống tầng 2 nha các bạn đây là tầng 2 sẽ đi vào đây tham quan đây có quán bar nè big red bush outside. Then half an hour ah. before kickoff. And the players are let out by the end clock into this area. The players go through these doors there. Cái đường, cái cửa này là mỗi mỗi lần đội bóng đến sẽ đậu cái xe buýt đậu ngoài kia và cái đội bóng sẽ đi vào bên trong ờ, trận đấu là đi bằng cái đường này nè các bạn Yeah, I did go, again. Okay, do you want to give a little, do you a video? Smile. Yeah, go ahead. <laughs> 50 quid. Thumbs up, thumbs up. That's very nice, there you go. Hello, my Hi, friends. Thank you. There you go. Changing rooms next. Uh, Bây giờ mình sẽ đi vô phòng thay đồ của cầu thủ nha các bạn. If the players are injured, they bring them here. Yeah, that's probably where they stand when you when you watch a match of the day and they interview the people. They stand in that corner there. So that lad like accident. Because of injury, yeah. I thought it was all right. Cái ghế này à, để để cầu thủ khi mà bị thương nè, bị tai nạn nè các bạn. Đây chỗ này à, để phỏng vấn cầu thủ nè mọi người, sau khi mà trận đấu trận đấu kết thúc á có đèn có gì trên đây nữa nè gì con đây là cái chỗ ờ, máng đồ nè mọi người đi ở đây con đây ở đây cũng có nhiều phòng nữa nè nhiều phòng để uh, phỏng vấn đó ở đây thêm một phòng nữa quay phim cái cái sự kiện đây có cái uh, chậu rửa tay và dạ, giống như là chứa nước So they were making the noise. But no, I think it's Barcelona managed in 2019. We've all Cameron, Ronaldo là Cam. Đây là phòng thay đồ của đội bóng à, khách nha các bạn chứ không phải là của đội nhà Liverpool. Đội khách mà đến đây à, thi đấu à, thì sẽ thay đồ ở phòng này. Một chút xíu nữa mình sẽ qua cái phòng thay đồ của đội nhà Liverpool sau nha mọi người. đây có cái phòng tắm phòng tắm ở trong đây các bạn đây cái tủ lạnh mini chỗ này nè các bạn có thấy nó bị mớp méo chưa không đây là lúc mà cầu cầu thủ Messi á thua trận đấu đi vô đây giận tức giận cho nên là đá vô cái tủ cái tủ lạnh này nè cho nên cái tủ lạnh nó bị mớp méo mọi người It's going to be interesting now because look at the It's ờ, in the paper today and it's on the news. This is, ở đây là cái ờ, cái nhà bếp này cho cầu thủ nha các bạn. Only this is for the the, the football player. This is for the Liverpool team. We are family. Đây là nhà bếp cho cầu thủ nè mọi người. Đây. Có à, mấy cái tủ lạnh ở dưới đây nữa nè. Để nước, sữa, bia đồ, cái gì cũng có hết. Trong kia là có máy à, pha cà phê. thùng rác các con chi Yeah. Dạ. thủ đá banh nha các bạn cầu thủ đá banh của đội Liverpool còn lúc nãy là thay đồ cho cầu thủ ờ, của đội bạn ở bên này có ờ, có chỗ rửa mặt nhà phòng tắm ở đây toilet phòng tắm gì đó ở trong đây sẽ là nơi thay đồ Thank you. you want to stand on your own or do you want to stand with Laura? Pardon? No, because we're late this process because you can't come back out. Giờ đi ra ngoài sân bóng nha các bạn Wow, cầm đá hết Lúc nãy mình đứng ở trên cao đó đó mọi người, bây giờ mình đi xuống dưới đây nè. Gigi. Ơi đừng có đụng vô nó con, no. No. Đi ra đây con, ra đây. Chị ok. Hello. Miles. on the last day, before on the last game when we played Norwich City, I was stood just where that little green, um, sorry, just where that second grade barrier is. Yeah. Just on that exit there. That's where I used to, always used to stand with my mate every. There's a lolly That's about a fortnight. mate. not they? You get to keep the headphones. You want to keep the headphones, Cameron? Yes. You do? Well, do you want to keep mine as well, or I don't want to keep them. I think you've got all their best friends. You just want to keep yours. Do you want to put these ones in the bin? You yeah. don't want them, honey, no? no. Right. Great, thank you. Bây giờ thì mình kết thúc cái chuyến tham quan ờ, sân vận động ở đây nha các bạn nhưng mà cái phần à, mong đợi cũng không kém đó là đi vào shop à, bán đồ của Liverpool mình đi vào đây xem có cái gì mua được không nha mọi người fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab?